Thank mm -hmm. you. trời xa nghìn trùng dòng nước cuốn trôi bao trí nguyện đường quang vinh che khuất ta trốn về là hư áo mãi như là giấc mơ đến nơi nào bờ bên cũ mong chờ đành lạc trôi giấc mơ tàn thu nghìn kiếp cứ ngỡ rồi sẽ tan trong chiều đông nhưng chợt tin tim ta bừng tia sáng vạn xuân đến trong một ngày đại pháp đến trong nhiệm màu chiếu sáng nhân giải trừ chốn mê thảo nguyên đồng cỏ xanh bao la làn gió mát tan cháy bao đau thương về với ta trở về chốn xưa bao ngày tinh gió trong muôn phiên giờ đại pháp đã hồng truyền phải chăng là mơ trời xa nghìn trùng dòng nước cuốn trôi bao trí nguyện đường quang vinh sẽ tan trong chiều đông nhưng chợt tinh tim ta bừng tia sáng vạn xuân đến trong một ngày đại pháp đến trong niệm màu chiếu sáng nhân loại giải trừ chốn mê thảo nguyên đồng cỏ xanh bao la làn gió mát tan cháy bao đầu về chốn xưa vào ngày tinh giấc trong muôn phiền giờ đại pháp đã hồng truyền phải đâu là mơ vạn dân đến trong một ngày đại pháp đến trong nhiệm màu chiếu sáng nhân loại xa trừ chốn mê thảo nguyên đồng cỏ xanh bao la làn gió mát tan chảy bao đau thương về với ta trở về chốn xưa bao ngày tinh gió trong muôn phiên giờ đại pháp đã hồng truyền phải đâu là mơ tình gió trong muôn phiên giờ đại pháp đã phổ truyền chuyện phải đâu là mơ tình giấc trong muôn phiền giờ đại pháp đã vô truyền